say nắng lộng lanh cho đời cuồng sống trong tôi em là ánh trăng rằm để rồi lòng tôi ngỡ ngàng đánh thức biết bao ân tình đời còn màu xanh thắm mà lòng còn lạc lối lòng người nghi ngẩn chưa chán ân cần xin chào tình tôi tia nắng long lanh cho đời cuồn sống trong tôi em là ánh trăng rằm để rồi lòng tôi ngỡ ngàng đánh thức biết bao chan ân cần xin chào tình tôi đó bồng bềnh cùng làn gió anh mong mai có em bên đời để rồi lòng tôi nhớ ngàng đánh thức biết bao ân tình đời con mong gian ân cần xin chào tình tôi